xin chào tất cả các anh em bé thủ đã đến với cả bóng đá nhé à, ngày hôm qua món quà của mình anh em chúng ta như thế nào nhỉ à, ngày hôm qua thì à, món quà mình lên cho anh em cũng như là tặng cho anh em ở dịp Tết thì anh em chúng ta cũng đã gần như là bú full à, ờ, ngày hôm qua trận đấu giữa Manchester United và Crystal Palace mình có cho anh em đi đó là đi Manchester United và đi xỉu thì Kèo chính thì anh em chúng ta hòa kèo, tuy nhiên ở những cái chỉ số phụ thì anh em chúng ta lại bù đó là Quito Ballet được chấp 0.25 ờ, góc hiệp 1 và 0.5 góc cả trận đúng không anh em? Đó. Ngày hôm qua thì hiệp 1 đó là tỷ số góc là một đều và cả trận đó là ba đều. Thì anh em chúng ta đều ăn những cái mã kèo ờ, chấp góc của Quito Ballet anh em nhé. Ngày hôm qua thì Quito Ballet là đội bóng uh, chủ động chơi phòng ngự phản công như anh em chúng ta đã biết rồi và mình cũng đã nhận định rồi nếu như mà Cryptopolis chơi đôi công thì anh em chúng ta có thể đi cái tài góc tuy nhiên thì ngày hôm qua Cryptopolis họ chủ động uh, lùi sâu để có thể chơi phòng ngự bản công thì ngày hôm qua rất khó để có thể ra góc đúng không như mình cũng nói rồi mũ u mà cầm bóng thì chắc chắn là ít khi mà ra góc lắm đấy thì ngày hôm qua món quà đầu tiên mình gửi đến cho anh em thì anh em chúng ta cũng đã có một chiến thắng rực rỡ rồi và ngày hôm qua ở trên kênh xem kèo bóng là có tiền Mình có lên cho anh em trận đấu đó là giữa Inter Milan và AC Milan nữa Derby thành Milan ở ờ, siêu cúp Ý à, Trận ờ, đấu giữa Inter Milan và AC Milan mình có cho anh em đi đó là Inter đồng banh cũng như là tài 2.25 Thì anh em chúng ta bú full ở trận đấu này Và còn ngoài ra còn uh, Inter Milan chấp góc à, những mã kèo đó là Inter Milan chấp góc đấy mã kèo Inter Milan chấp góc hiệp 1 cũng như là các chấp góc cả trận nữa anh em thì ngày hôm qua trận đấu giữa Inter Milan và AC Milan thì anh em chúng ta bú full đúng không đấy ở trong nhóm thì mình còn có chốt tiếp cho anh em đấy đó là Inter Milan chấp 0.5 đấy ăn 2 chấm anh em nhá ăn 2 chấm đấy phạt góc đấy và 0.25 ở phạt góc nữa tỷ số góc ở hiệp 1 đó là 5-1 thì anh em chúng ta cũng bú luôn cả cái tài 4 đó và tất nhiên rồi kèo 0.25 thì anh em chúng ta ăn chọn này và kèo 0.5 anh em chúng ta ăn chọn khi mà tổng số góc đó là 6 năm đấy thì à, một lần nữa chúc mừng tất cả anh em ngày hôm qua trận đấu giữa Inter Milan và AC Milan thì anh em chúng ta lại được nhận quà từ mình đó. tiếp tục <clears throat> Hôm nay thì cũng không có những trận đấu nào đáng chú ý cả Nhưng ngày mai lại là cuối tuần Ngoại ngành cũng như là năm giải đấu hấp dẫn ở châu Âu sẽ diễn ra Trận đấu uh, vào dạng sáng ngày mai Trận đấu vào dạng sáng ngày mai sớm nhất Đó là trận đấu bù Trận đấu bù anh em nhé Trận đấu bù ở vòng 7 ngoại ngành Giữa Manchester City và Tottenham Hotspur Thì mình cũng đã làm cho anh em rồi Thì anh em nào mà muốn nhận kèo tham khảo Thì anh em chúng ta xem lại anh em nhá đấy anh em chúng ta à, qua kênh ca bóng đá để anh em chúng ta xem lại anh em nhá và tiếp đây mình sẽ làm cho anh em nữa đó là trận đấu giữa Liverpool và Chelsea hiện tại kèo chấp đang là Liverpool chấp Chelsea 0.5 Liverpool chấp Chelsea 0.5 anh em nhé Hiện tại thì trên bảng xếp hạng cả Liverpool cũng như là Chelsea đang xếp sát nhau à, với cùng 28 điểm chỉ có điều là hiệu số hơn thôi và đặc biệt rằng là Liverpool đang có một phong độ khá là tồi tệ khi mà họ đã có hai trận thua liên tiếp còn Chelsea thì họ đã có chiến thắng gần đây nhất rồi Đấy, chiến thắng mới nhất ở vòng trước và với Crystal Palace với tỷ số là 1-0 còn Liverpool Liverpool thì họ lại để thua Brighton and Home ờ, ở trên sân khách với tỷ số là 3-0 anh em cả hai đội bóng này đều đang cố gắng uh, ờ, lên chân vào ít nhất đó là top 6 cũng như là top 7 của ngoại ngành để có thể nuôi vọng là ít nhất cũng dự được Europa League năm sau anh em nhé. Còn theo mình nghĩ bây giờ hiện tại mà Liverpool cũng như là Chelsea bứt tốc để có thể uh, giành được vào những cái vị trí ở top 4 cũng như là top 5 thì thật sự là khá là khó khi mà khoảng cách ở top 4 đi Newcastle họ nâng khoảng cách đó là 10 điểm cả hai đội bóng đều là khoảng cách 10 điểm à, 4 trận đấu 3 trận đấu thôi 3 trận đấu cũng như là 4 trận đấu 4 trận đấu ít nhất là 4 trận đấu ít nhất là 4 trận đấu thì cả Liverpool cũng như là Chelsea đều phải giành chiến thắng anh em nhé và hiện tại kèo chấp đang là 0.5 và Chelsea nào những hiệu số trước trận đấu đi à, Cả hai đội bóng Chelsea và Liverpool đã gặp nhau 82 lần và kết quả thì cũng là ngang nhau thôi khi mà một đội bóng giành được 30 chiến thắng, một đội bóng giành được 31 chiến thắng và 21 trận hòa. Mùa giải năm nay, mùa giải 2022 xin lỗi anh em là mùa giải năm ngoái 2022 à, tính cả trận lượt đi cũng như là lượt về ở FA Cup thì cả hai đội bóng đều không tranh lệch nhau quá nhiều ở Chelsea ghi 5 bàn, Liverpool ghi 6 bàn và ở uh, giải Cúp Liên đoàn Anh, Cúp Liên đoàn Anh thì uh, Chelsea cả trận lượt đi cũng như trận lượt về đều ghi 10 bàn thắng và Liverpool thì ghi được 11 bàn, cũng tranh nhau chỉ một bàn thôi. Nhưng mà đó chỉ là những trận đấu cúp anh em nhá. Đây đấy, đây chỉ là những trận đấu cúp thôi. Còn những trận đấu ở Premier League ở ngoại hạng Anh thì nó khác biệt hoàn toàn khi mà các chỉ số cũng như là hiệu số của cả Chelsea cũng như là Liverpool khá là thấp à, hiệu số ra bàn hiệu số ra bàn chỉ có một trận đấu à, nổ tải đấy so sánh với cái tài 2.75 thì anh em chúng ta có thể thấy đó là chỉ có một trận đấu nổ tài đó là 4 bàn thắng tỷ số là hai đều đấy tỷ số hai đều và trận đấu đó thì uh, thi đấu ở trên sân nhà của Chelsea anh em nhá đấy Trận đấu ở trên sân nhà So sánh về uh, phong độ của Liverpool trên sân nhà khi mà theo số liệu chúng ta có thể thấy đó là 6 chiến thắng ở trên sân nhà, hai trận hòa và một trận thua. Ừ. Mình nghĩ rằng mùa này uh, Liverpool với kết quả như thế này thi đấu như thế này là cũng khá là tốt rồi khi mà họ chỉ có nhận được một uh, trận thua họ chỉ nhận một trận thua ở trên sân nhà thôi và uh, những cái chỉ số khác mà anh em chúng ta có thể uh, để tâm đến đó là chỉ số thẻ khi mà Alexander Arnold đang có 3 thẻ nhiều nhất Liverpool và Jorginho thì có 4 thẻ anh em nhé đấy và chưa kể rằng là Liverpool uh, không thua trận đấu nào trong 5 trận đấu gần đây nhất ở trên sân nhà đấy đây cũng là những số liệu để chúng ta có thể đặt niềm tin vào Liverpool trong trận đấu mà tiếp đón Chelsea. Tuy nhiên, nói gì thì nói, hiện tại thì Chelsea họ đang lấy lại được phong độ cũng như là chúng ta có thể thấy rằng là Liverpool uh, sau ờ, World Cup thì họ cũng đã bổ sung được khá là nhiều những bản hợp đồng chất lượng và điển hình đó là Juan Felix khi mà Chelsea Chelsea họ đang uh, hụt ở hàng tấn công anh em nhé khi mà Aubameyang cũng như là Raheem Sterling không thể nào đáp ứng được cái hiệu suất ra bàn thì họ đã lấy về đó là Juan Felix nữa ở uh, Atletico và với trận đấu này với trận đấu căng thẳng như thế này như mình cũng nói rồi những trận đấu lượt đi thì nó khác so với những trận đấu lượt về ở ngoại hạng Anh anh em nhé những trận đấu lượt về ở ngoại hạng Anh họ sẽ đá rất khẩn trọng đặc biệt là những đội bóng lớn như là Liverpool cũng như là Chelsea đấy và tuy nhiên cả hai ông lớn này gặp nhau cả hai ông lớn gặp nhau thì mình tin chắc rằng với việc rằng là không có đội bóng nào mà muốn một trận hòa trong trận đấu này cả khi mà cả hai đội bóng đang xếp thứ 8 cũng như là thứ 9 anh em à, chỉ cách những đội bóng xếp thứ sáu đi những đội bóng xếp thứ sáu nhá những đội bóng xếp thứ sáu vỏn vẹn 3 điểm thôi nếu như Chelsea cũng như là Liverpool có chiến thắng trong trận đấu này thì cả hai đội bóng này có thể giành lại vị trí thứ 6 từ Fulham và có thể quay trở lại cuộc đua giành top 4 anh em nhé. Đấy, có thể quay trở lại cuộc đua thành top 4 và vì vậy trận đấu này mình nghĩ rằng cái tỷ lệ hòa nó sẽ là không có. Và khi mà một đội bóng có bàn thắng sớm thì chắc chắn trận đấu này sẽ là một trận đấu nổ tài. Một trận đấu nổ tài anh em nhé. Đấy thì hai cái mã kèo chính này thì sẽ là hai cái mã kèo mình tham khảo cho anh em đi ngay từ đầu ngoài ra ngoài ra còn những cái kèo mã kèo chỉ số phụ khác để anh em chúng ta có thể hướng tới ví dụ như là kèo góc hiện tại kèo góc đang là Chelsea được chấp 1.5 trận đấu này mình sẽ ưu tiên chọn những mã kèo cũng như là đi đội cửa dưới nhiều hơn anh em nhé với phong độ hiện tại cũng như là con người hiện tại của Chelsea thì mình nghĩ cũng như là phong độ của Liverpool nữa thì mình nghĩ rằng là hai cái đội bóng này cũng ngang cơ với nhau thôi không có đội bóng nào chênh lệch quá nhiều anh em nhá không chênh lệch quá nhiều đâu đấy đó là lý do mà mình đặt niềm tin vào những cái mã kèo của Chelsea nhiều hơn đấy những mã kèo cửa dưới nhiều hơn anh em và kèo thẻ kèo thẻ kèo thẻ cả hai đội bóng đang sở hữu cho mình những cái đầu nóng thật sự anh em à, Liverpool như anh em chúng ta thấy rồi ở trên Alexander-Arnold Chelsea thì có Jorginho và đặc biệt còn những vệ tinh khác nữa anh em nhé còn những vệ tinh khác nữa giống như là Pulisic này rồi là uh, như là những cái đầu uh, nóng khác ở xoay quanh uh, Jorginho đúng không ví dụ như là hàng uh, tiền đạo thì vẫn có đó là Mason Mount thỉnh thoảng cũng đang có những phạm lỗi không đáng có để dính thẻ anh em đấy rồi là Liverpool Liverpool thì cũng không phải nói nhiều nữa khi mà trong đội hình của họ vẫn đang có đó là Fabinho uh, Thiago Atalanta cũng như trên hàng tiền đạo trên hàng tiền đạo thì vẫn còn đó là Darwin Nunes nữa đấy Darwin Nunes mùa này mùa giải năm nay cũng lấy khá là nhiều thẻ rồi đấy anh em ạ đó thì với việc mà cả hai đội bóng sẽ phải cạnh tranh nhau để giành 3 điểm trong trận đấu này thì mình nghĩ với việc kèo tài thẻ sẽ là kèo sáng nhất trong trận đấu này hiện tại kèo tài thẻ đang ăn khá là thấp anh em nhé ăn có 1.75 thôi nếu như anh em nào muốn ăn cao thì anh em phải đợi khi nào trận đấu diễn ra thì kèo nó sẽ hạ hoặc là tăng lên ví dụ như là trong 5 phút đầu tiên hay là 10 phút đầu tiên không có thể thì với cái kèo tài thẻ 3.5 này thì họ nhà cái sẽ phải tăng cái tỷ lệ ăn lên anh em nhé đấy phải tăng cái tỷ lệ lên đấy đây là kèo châu Âu và chúng ta còn có kèo Hồng Kông nữa đấy người nhà cái sẽ phải tăng cái tỷ lệ ăn lên để anh em chúng ta đầu tư vào kèo tài thẻ đấy và tất nhiên rồi với việc là chơi răn ninh thì kèo ăn cao chắc chắn là sẽ là những cái kèo mà anh em chúng ta có lợi nhuận cao anh em nhé đấy bỏ một ăn 5 ăn 6 đó là chuyện quá bình thường anh em đấy đó là lý do vì sao mà mình luôn luôn khuyên anh em chơi running anh em nhé và đây ngày hôm nay sẽ là món quà tiếp theo mà mình muốn dành cho anh em ở trong dịp Tết này đó là trận đấu giữa Liverpool và Chelsea à, đi quay và đi tài anh em nhé đi quay đi tài và đặc biệt rằng là anh em chú ý cho mình cái kèo tài thẻ 3.5 đó đó là à, món quà mà mình muốn gửi tặng đến anh em ở trong dịp Tết hôm nay còn thời lượng đến đây thôi hẹn gặp anh em và những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của ca